Xin chào quý vị và các bạn đến với điện máy Cường Linh cũng như điện máy Thịnh Thành thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là dòng máy cắt ít ốc đang được rất ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Đấy thì à, chúng tôi đang phân phối những sản xuất những dòng máy à, máy bé và máy lớn. Đấy. Như chúng ta đã thấy thì à, máy bé ở trước này. Đấy. Ở sau là hai con máy lớn. Đấy. Thì những khách hàng đã từng sử dụng qua sản phẩm bên điện máy Cường Linh chúng tôi thì cũng đã biết chất lượng sản phẩm cũng như độ bền, tuổi thọ cũng như chế độ bảo hành các thứ thì à, tôi sẽ xin phép nói qua cho những à, bà con những bạn đang à, có nhu cầu muốn mua cũng như đang tìm hiểu thì để biết rõ thêm sản phẩm bên chúng tôi sản xuất cũng như là phân phối đây thì tôi sẽ đi vào chi tiết là máy đầu tiên là máy bé này đấy đây là dòng máy bé sử dụng cho những quán ốc nhỏ đấy làm một một ngày tầm khoảng độ 10 cân đổ lại thôi đấy thì công suất của máy một mẻ của nó là một cân Đấy. Thì sử dụng nó rất là tiện lợi cho những quán hốc bé là ờ, chúng ta khách vào gọi một hai đĩa thì chúng ta có thể làm một mẻ như thế rất là đơn giản Đấy. nhanh một mẻ tầm khoảng độ 3 ờ, 3 phút là xong một mẻ rồi Đấy. thì chúng ta bỏ phun một lần một, là một cân Đấy. thì máy sẽ được à, toàn bộ thân máy là bằng nhựa Đấy. ở trước này có một tấm meca thì chúng ta có thể dễ quan sát quá trình hoạt động của máy chắc chắn đây còn ở đây thì là đầu ra của nó này Đấy. đầu ra nó sẽ có một tấm thép như này để chặn Đấy. khi chúng ta uh, bắt đầu hoạt động máy thì chúng ta đóng nó lại để ốc nó không sao ra ngoài thì chúng ta cắt xong trong thời gian xong thì chúng ta có thể quan sát ở trong này, này. đấy và chúng ta rút ra thì ốc sẽ trực tiếp chảy ra ngoài này chúng ta hứng ở bằng bát hay là chậu ở ngoài này rất là đơn giản đấy thì trên này là phiếu vào này đấy, đây là phiếu vào của nó thì cũng là sẽ làm bằng nhựa và được à, đúc gắn liền vào thân máy luôn đấy bộ phần này là gắn liền luôn toàn bộ một máy hoàn chỉnh như này luôn đấy. máy rất là gọn nhẹ nó chỉ cân nặng tầm khoảng độ 8 à, cân thôi đấy nó chuyển động bằng à, bánh răng bằng nhựa và dây cu loa đây cái máy với dây cu loa như này đấy và sau này phần bằng điện của nó này bộ điện thì được uh, à, dán như này để tránh phần để dò dỉ nước không vào trong ở chân máy chúng thấy chân máy sẽ được lắp rời có ốc lắp như này chắc chắn nhựa cứng như này trên này sẽ có hai tay cầm Đấy, dễ sử dụng cũng như là dễ dàng chúng ta cắt đặt di chuyển Đấy. thì ở đây ta quan sát nó sẽ có vòng bi này tổng cả của nó là bốn vòng bi như này Đấy con bê hai vòng bia là lưỡi dao và hai vòng bia ở trục quay của lồng các bạn sẽ nhìn kỹ hơn này đây, đây phần lồng bên sau đấy các lỗ được cắt rất là đều nhau đấy, theo hàng như thế ở dưới sẽ là một thanh một lưỡi dao đấy, nó sẽ quay liên tục vào và nó lưỡi dao này sẽ sát vào thành lồng này đấy nó sẽ đồ hở đó một, một chút nó đồ hở thôi để khi chúng ta đi con ốc con ốc đít nhọn đấy, nó sẽ trong quá trình cái lồng quay thì đít nó sẽ được ờ, ờ, vào những cái lỗ sàng như này thì lưỡi dao đi qua nó sẽ cắt bớt cái đít đấy đi nguyên liệu động rất là đơn giản như thế đây thì là đây là dòng máy bé để sử dụng rất phù hợp cho những khoản ốc làm uh, nhu cầu làm một ngày ít tầm 10 cân đổ lại thì máy này rất là tiện lợi nhỏ gọn đấy. thì ngoài ra nếu bà con có nhu cầu à, cắt thuê hay là những quán lớn quán ốc lớn thì đây là giải pháp cho chúng ta đây là dòng máy cắt đĩa ốc lớn công nghiệp máy này máy à, cắt một ngày chúng ta cắt thoải mái luôn một mẻ nó tầm độ 8 à, đến 10 cân một mẻ cơ Đấy. thì máy này sẽ chuyển động bằng bánh răng một sắt Đấy. toàn bộ thân máy này thân máy khung thì là bằng thép này vỏ thì bằng tôn lợn là phun một lớp sơn xanh như này Đấy, phếu nó sẽ bằng nhựa nhé phếu bằng nhựa và được lắp rời ra bằng con ốc như này Đấy. đây đầu ra của máy này ra đây, đây vùng bi của hình trục này đây là bi của cái uh, à, lồng lồng quay này motor đây là motor lắp rời ra đây này đây, motor sẽ được bắt rời ra đây này ở trong này sẽ hệ thống bánh răng đây đây, cái mở à, trực tiếp cái lồng ra anh xem như này đấy có lấy nha đây đây là phần lồng trong của máy các bạn sẽ quan sát thì nguyên lý hoạt động thì như nó như máy bé thôi chỉ có là kích thước nó sẽ to hơn lồng nó lớn hơn đấy và lưỡi dao nó là hai lưỡi dao đối xứng nhau như này đấy các bạn để ý này đấy thấy không thì mỗi lần mà lưỡi dao nó quay lên thì sẽ sát vào một hàng hàng lỗ tròn như này để cắt đấy đấy đơn giản như thế thôi đấy thì à, một số bà con à, có muốn có nhu cầu là muốn à, cho cái lưới dao nó xa cái lồng ra một chút để nó cắt không bị phạm quá ví dụ như những con ốc mà nó có ít nó dài đấy chúng ta có thể điều chỉnh con ốc này đấy, trước tiên là chúng ta nới con ốc này ra nhá, nới con ốc này ra này rồi vặn con ốc trên này xuống để nó siết vào cái dao này và nâng cái dao này xuống một chút đấy thì nó sẽ xa cái xa cái lồng này hơn một chút nữa đấy máy sẽ được có ba chân ba chân như này đấy người ta bảo là vững như kiềng ba chân đấy ba chân được tách rời như này thì à, nguyên lý hoạt động của máy thì à, nó đơn giản như thế thôi Đấy, cấu tạo thì con máy lớn này chúng ta sẽ có vòi nước ở trên này cắm trực tiếp vòi nước trên này Đấy, bỏ nguyên liệu vào đây ốc vào chỗ này thì cắm đường nước vào nó sẽ trực tiếp dội phần đít ốc đã cắt và thêm phần ma sát ở trong lồng ốc chúng ta sẽ sạch hơn Đấy. còn máy bé này chúng ta dội nước trực tiếp vào đây luôn bỏ ốc vào đây và dội nước vào đây luôn thì trong quá trình máy quay nó sẽ vừa cọ sát con ốc sạch ốc và thứ hai là nó dội cái phần đít cắt ra đấy đít với cắt nó sẽ dội ra ngoài đây là miệng da của nó da máy lớn thì nó sẽ như này bên này sẽ có một thanh thép đấy chúng ta kéo ra lúc nào mà máy hoạt động thì nó đóng lại để ốc không ra ngoài khi chúng ta cắt xong nó ra cái máy lớn này một mẻ nó là tầm độ 8 đến 10 cân đấy tùy vào nhu cầu của mình làm rất là một ngày làm thoải mái luôn tại vì nó chạy bằng bánh răng nó sẽ có độ hao mòn nó thấp như là mình chỉ cần dùng thời gian lâu dài bôi thêm mỡ thêm dầu vào thôi Đấy, như chúng ta chạy xe bình thường thì ta lâu ngày bôi ra thêm dầu mỡ vào để nó êm hơn Đấy, máy thì tất cả máy đều chạy điện 220V điện thấp sáng gia đình Đấy, motor motor gia đình gia đình thôi thì sau đây tôi sẽ cắm thử lên máy cho các bạn xem nhé máy thử này thì đầu tiên ta sẽ đầu, tiên chúng ta sẽ thử đầu tiên chúng ta sẽ thử máy à, máy bé nhé đấy đây có sẵn ổ cắm à, điện đây để dẫn dụng bình thường đấy đây nó là rắc cắm ba ba chấu như này đấy cắm vào đến thì chắc cắm hai chân thôi Đấy, nó chạy hơi bình thường Đấy, nó sẽ cắm vào máy đang chạy hoạt động phần máy cái dòng máy này thì uh, rất là dễ vệ sinh Đấy. máy hoạt động rất là đơn giản mở cần mới nó ra thì Đấy, thì sau đây tôi sẽ có một uh, hai đoạn video trực tiếp test máy các bạn xem Đấy, để các bạn uh, có thể trực tiếp quan sát cũng như là quá trình máy hoạt động cũng sử dụng máy đổ nước vào đi đấy đấy này lấy, lấy này múc vào này đấy là một cái chậu này để nào không được ờ bỏ vào ngay rồi Đấy, bình thường anh cắm nước vào đây thôi à, rút cái này ra các bạn để nó cắt một cái đó nước mà cái thử dụng cái gì vậy? Vâng, tao sẽ đem cái đường cống ấy. đấy à, anh giữ đấy cắn mình vâng có băng dính bên dán giúp ra anh để lâu một chút nữa thì nó sẽ cắt sạch hơn đều hơn đấy hầu như là nó cắt được tầm khoảng 8 năm 90 phần trăm rồi cắt hết rồi tắt nước vào ốc bé ốc to nó được cắt hết này đây, ốc bé này nó cắt hơi phẳng tí, còn nó ốc to hơn nông một tí thôi nhưng mà đầy đủ để ngấm gia vị này. Vâng, đấy thì trên đây là ừ, đoạn video test máy của chúng mình chúng tôi thì các bạn có nhu cầu mua máy cắt đít ốc máy bé máy lớn thì vui lòng liên hệ đến máy cường linh địa chỉ số nhà 36 đường cổ điển a 63 xã tiên, thanh trì hà nội hoặc qua số điện thoại tôi có cái màn hình để biết thêm chi tiết phẩm thì à, ở đây thì tôi sẽ trực tiếp báo giá cho các bạn luôn thì là máy bé này thì giá hiện tại hôm nay là tháng à, tháng 6 2022 thì giá hiện tại của nó là 4 triệu 200 nghìn còn máy lớn này là 7 triệu 2 đấy giá trên sẽ bao cước vận chuyển cho mình luôn Đấy, khi bà con có nhu cầu cũng như muốn tham khảo hay là muốn tìm thêm rõ hơn về sản phẩm thì vui lòng liên hệ số hotline 0339 039 68 để biết tiếp biết tiếp sản phẩm cũng như là biết thêm những cái uh, chương trình khuyến mãi hay là hỗ trợ vận chuyển các thứ cảm ơn các bạn rất nhiều